à, tìm hiểu tiếp này <clears throat> khách thích điều gì và đối thủ họ yếu điều gì mình điểm mạnh điều gì thì đều gọi là cái giá trị cốt lõi của anh chị ví dụ khách hàng họ thích điều gì ở sản phẩm anh chị à họ thích bởi vì do chị Hương chị nhiệt tình tư vấn chị Quyên chị Thùy thích Bình thì Bình nó quá nhiệt tình đúng không dù sản phẩm thằng Bình nó dạy là cảm giác là không hay bằng người khác nhưng mà gì là ờ, quá nhiệt tình thì chị thích điểm đó đúng không bị khác biệt mà mình khác biệt ở người thầy khác đó là gì mình sẵn sàng bị lăn xả của mọi người mình không cho mọi người hỗ trợ đâu mình có một số các bạn hỗ trợ thì mình hỗ trợ mình không cho các bạn hỗ trợ và mình nhảy vào mình hỗ trợ các bạn rồi đối, đối thủ yếu điều gì đối thủ của mình yếu điều gì đúng không Đấy, họ yếu điều gì à họ yếu là gì họ lười lười hỗ trợ họ không có sự nhiệt huyết giống mình đó. rồi mình mạnh điều gì à, mình mạnh gì một là mình gì à, tóc ít này à, đẹp trai như vậy <laughs> đẹp trai rồi là gì rồi là nhiệt tình đó chị Hưng bán hàng nhiệt tình chị Thùy cũng vậy nhiệt tình đó họ đối thủ yếu là yếu gì họ không đủ sự nhiệt tình giống mình hoặc là cái giá trị cốt lõi nhé đấy cái giá trị cốt lõi không phải là giá trị là gì à cái sản phẩm của mình đâu <laughs> sản phẩm của mình là gì ờ, có chứa thành phần à, hai trăm phần trăm ờ, từ thiên nhiên không phải cái đó chị ạ à? ai có nói đâu nhưng mà cái mình nó muốn nói là cái giá trị cốt lõi của anh chị là chị bộc lộ cho khách hàng thấy cho nên mình nói là gì là chị phải làm một fanpage thương hiệu đúng không thương hiệu đừng làm fanpage sản phẩm để, để, điểm khác biệt của mình đào tạo nhé mình thấy điều đó rồi là chuột bạch là phan hoài phương anh chị ạ ngày xưa làm cái tên page là học viện pha chế chạy nhưng không ra đơn hàng đấy sau đó chuyển lại theo thương hiệu ấy khách hàng nó mua nó dựa vào thương hiệu của mình và thế anh này đẹp trai anh này hiền quá còn một có một số bạn khi nhậu hỏi là và ờ, thấy mặt ông phương cũng hiền quá nên cái hình là gì làm fanpage phan hoài phương chạy quảng cáo thấy hiền quá thấy hiền quá thì mua hàng à, đấy cũng vậy thôi nhìn <laughs> anh chị hiểu không Huy sao đeo khẩu trang đấy có ai hả em em Huy